Hoài Giang xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Kính chúc quý vị mùng năm Tết Quý Mão thật ý nghĩa, vui vẻ và bình an. Cũng mong quý vị sẽ thường xuyên cập nhật tin tức mới được đăng tải hàng ngày trên kênh Duyên Vạn Cổ quý vị nhé. Trong chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý nào? Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi nghe sau đây. Làn sóng tử vong vì Covid-19 của người nổi tiếng ở Trung Quốc làm dấy lên nghi ngờ về số liệu thực tế Kính thưa quý vị, kể từ cuối tháng 11 năm 2022, hơn 330 người nổi tiếng, quan chức và học giả Trung Quốc đã qua đời, theo thống kê của The Epoch Mặc dù nguyên nhân cái chết không được liệt kê trong cáo phó hoặc báo cáo chính thức, nhưng chúng trùng khớp với đợt bùng phát đại dịch COVID-19 mới nhất trên khắp đất nước. Trong khi chính quyền Trung Quốc tiếp tục báo cáo thiếu số lượng ca tử vong, thì tỷ lệ lây nhiễm cao và các bệnh nhân và lò hỏa táng tràn lan đã cho thấy số ca tử vong trên thực tế còn cao hơn nhiều so với các báo cáo chính thức. Theo ông Vương Hà, một nhà bình luận về các vấn đề Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ, sự gia tăng số ca tử vong của các nhân vật nổi tiếng là một yếu tố khác cho thấy quy mô thực sự của đợt bùng phát gần đây của virus. Ông cho rằng tầng lớp thượng lưu ở Trung Quốc thường được tiếp cận với phương pháp điều trị y tế cao cấp. Ông cho biết số lượng lớn các ca tử vong của họ cho thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện tại ở Trung Quốc rất nghiêm trọng và tàn bạo và nó rất nguy hiểm. Một nhà bình luận khác về vấn đề Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Tần Bằng đã mô tả sự gia tăng số ca tử vong của những người nổi tiếng như một gáo nước lạnh dội vào đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng này vốn luôn tuyên bố rằng các biện pháp kiểm soát đại dịch của họ, từ chính sách hạn chế COVID-19 hà khắc đến việc nó đột ngột đảo ngược chính sách vào tháng 12 năm 2022, được thực hiện vì lợi ích của người dân, cho rằng hệ thống y tế đã sụp đổ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gia tăng và nguồn cung cấp y tế cực kỳ khan hiếm. Ông Tần Bằng tin rằng giờ đây chỉ các quan chức cấp cao mới được ưu tiên tiếp cận điều trị y tế. Điều này có nghĩa là những người nổi tiếng và học giả cũng bị phong tỏa giống như phần còn lại của dân số. Nhưng ngay cả như vậy, nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tử vong trong khi dịch bệnh bùng phát. Cáo phó cho thấy hơn 60 cán bộ kỳ cựu của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc đã qua đời. Trong một bài phát biểu trong chương trình của mình trên đài NTD, cơ quan truyền thông anh em của The Ibrahim ông Tần Bằng tin rằng làn sóng bùng phát COVID-19 này ở Trung Quốc có ba đặc điểm khác biệt. Tốc độ lây truyền cao là đại dịch duy nhất trên thế giới, sự gia tăng đột biến về các ca tử vong của giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người nổi tiếng, và một số lượng lớn các ca nghiêm trọng và tử vong. Ông Tần Bằng cho biết những đặc điểm riêng biệt này cho thấy virus nhắm mục tiêu cụ thể vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói rằng, chúng tôi quan sát thấy nhiều người Trung Quốc hiện nay nói rằng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm rất nhiều điều ác nên virus giờ đây dường như thực sự có mắt và nó đang nhắm vào những người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đêm giao thừa, Bệnh viện Thượng Hải vẫn chật kín. Trên mạng Internet đưa tin, tại Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc, nơi dịch bệnh đang lan rộng, các bệnh viện vẫn quá tải, nhiều người dân phải đón Tết trong bệnh viện. Các bệnh viện Thượng Hải lớn nhất Trung Quốc vẫn quá tải dưới sự tàn phá của dịch bệnh. Vào đêm giao thừa ngày 21 tháng 1, khoa cấp cứu của Bệnh viện Thượng Hải vẫn còn nhiều bệnh nhân, có người nằm trên giường tạm, ở hành lang, có người ngồi xe lăn, bệnh viện vẫn rất náo nhiệt. Vào ngày 23 tháng 1, mùng 2 Tết, Bệnh viện số 6 Thượng Hải vẫn còn rất nhiều bệnh nhân. Người đàn ông quay video cho biết Người già lần lượt ngã quỵ, các bác sĩ đang làm việc 24 trên 24 giờ. Lối đi chật kín người đang ngủ, sáng nay tôi còn chưa gọi 120. Một số cư dân mạng cho biết, Tết rồi mà các bệnh viện ở Thượng Hải vẫn chật kín người, người già phải ngủ ngoài hành lang, thật là khốn khổ. Vào ngày 22 tháng 1, một cư dân mạng Twitter đăng video có nội dung dịch bệnh đã trở nên tồi tệ hơn, phòng chăm sóc đặc biệt của Thượng Hải đã trở thành địa ngục tại nhân gian. Tại Thượng Hải, một thành phố tài chính lớn, các bác sĩ nhiễm bệnh vẫn phải đi làm. Hàng dài người xếp hàng bên ngoài nhà tang lễ, khung cảnh hệt như vụ án 3 năm trước. Đoạn video cho thấy, khoa cấp cứu của Bệnh viện Thượng Hải vẫn rất tất bật. Mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân được đưa vào sảnh và hành lang của bệnh viện. Một bệnh nhân từ Bệnh viện Nhân tế Thượng Hải cho biết, dịch bệnh ở Thượng Hải rất nghiêm trọng, nhiều thông tin xác thực đã bị chính phủ chặn. Hầu hết dân thường đều bị bịt mắt, chỉ khi bệnh nhân đến bệnh viện, họ mới biết rằng nhiều bệnh nhân đã qua đời và bệnh viện đầy thi thể. Người dân Thượng Hải cũng tiết lộ rằng nhiều viện sĩ, giáo sư đại học và quan chức cấp cao đã qua đời, vô số dân thường đã chết. Thậm chí, tất cả các nhà tăng lễ ở Thượng Hải hiện đều đang xếp hàng dài để chờ lịch hỏa táng, thi thể người thân đưa đi không kịp. Sóng thần COVID-19 vẫn tấn công mạnh mẽ ở vùng nông thôn Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu người dân không được đăng tải những bài viết mang tính chất tiêu cực trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ phản đối vì cho rằng sinh lão bệnh tử là quy luật tuần hoàn, liệu ai mà chưa từng có cảm xúc u ám, vậy hà cớ gì lại cấm người dân bày tỏ cảm xúc? Mặc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc ra sức cấm, thì người dân vẫn tiếp tục đăng tải các bài viết, hình ảnh, video chân thực bên trong đại lục. Một đoạn video cho thấy, vào ngày 23 tháng 1, tức mùng 2 Tết, một đám tang ở vùng núi Bắc Kinh, nhiều người khiêng quan tài đến lễ tang, còn có video cho thấy trước thềm năm mới, một lượng lớn hài cốt được đặt trên mặt đất, phủ vải trắng, thậm chí còn không có quan tài ba ngày trước đêm giao thừa, vẫn còn một hàng dài người xếp hàng dài bên ngoài nhà tăng lễ ở Bắc Kinh, người phụ nữ quay video cho biết. Tôi thậm chí không thể lái xe trong xe, nó chực cứng người, cháy suốt 24 giờ. Bên cạnh đó, tập đoàn phát thanh truyền hình BBC của Anh đã đến thăm khu vực phía bắc của tỉnh Sơn Tây Trung Quốc và được nhà sản xuất quan tài địa phương cho biết rằng họ không có thời gian nghỉ ngơi trong những tháng gần đây và những người dân làng mua quan tài cũng nói rằng tất cả các quan tài đã được bán hết. Ngành công nghiệp tang lễ cũng kiếm được một khoản lớn. Cụ thể, hãng tin này cho biết, chúng tôi đã đến thăm một lò hỏa táng và mọi người ở đó cũng đang bận rộn, nhưng những người đưa tang mặc đồ trắng đi về phía trước, ôm theo một chiếc hũ mà cuối cùng sẽ chứa hài cốt của người thân yêu của họ. Ở một ngôi làng khác, chúng tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ chất đầy con chim bằng giấy trắng lụa khổng lồ trên thùng sau của một chiếc xe tải. Người phụ nữ nói rằng đây là những con xéo, những người chết gửi con xéo sang thế giới bên kia. Khi đóng gói những bức ảnh Phật giáo mới được làm từ giấy lụa, họ nói rằng nhu cầu trang trí cho tang lễ đã bùng nổ gấp 2 hoặc 3 lần so với bình thường. Tất cả những người chúng tôi gặp ở khu vực này của tỉnh Sơn Tây, những người làm trong ngành tang lễ đều kể cho chúng tôi một câu chuyện tương tự về số ca tử vong gia tăng và tất cả họ đều cho rằng nguyên nhân là do Covid-19. Bác sĩ Dong Sung Min, người có một phòng khám rất nhỏ tại một ngôi làng cho rằng ít nhất 80% cư dân ở đó đã nhiễm COVID-19. Ông nói rằng tất cả dân làng đến với chúng tôi khi họ bị bệnh. Chúng tôi là phòng khám duy nhất ở đây. Hầu hết những người đã chết ở làng đều có bệnh nền lá xe dọc đường, chúng tôi thấy có những gò đất mới với những lá cờ đỏ được cắm bên trên, có rất nhiều gò đất mới. Một nông dân chăn dê xác nhận đó là những ngôi mộ mới. Ông nói rằng các gia đình đã chôn những người già ở đây sau khi họ qua đời có quá nhiều người chết. Triều Tiên phong tỏa thủ đô vì bệnh hô hấp Kính thưa quý vị, NK News có trụ sở tại Seoul đưa tin vào hôm thứ Tư ngày 25 tháng 1, trích dẫn một thông báo của chính phủ Triều Tiên cho biết, các nhà chức trách thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên đã ra lệnh phong tỏa trong 5 ngày do các trường hợp mắc bệnh hô hấp không xác định đang gia tăng. Thông báo không đề cập đến COVID-19, nhưng nói rằng cư dân trong thành phố được yêu cầu ở trong nhà cho đến hết Chủ nhật và phải kiểm tra nhiệt độ nhiều lần mỗi ngày. Vào hôm thứ Ba, trang web đưa tin rằng cư dân Bình Nhưỡng đang tích trữ hàng hóa trong bối cảnh các biện pháp nghiêm ngặt hơn có thể được thực hiện. Không rõ liệu các khu vực khác của đất nước có áp đặt các lệnh phong tỏa mới hay không. Triều Tiên thừa nhận đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên vào năm ngoái, nhưng đến tháng 8 đã tuyên bố chiến thắng virus này. Quốc gia này chưa bao giờ xác nhận có bao nhiêu người mắc COVID-19, một phần do thiếu phương tiện để tiến hành xét nghiệm diện rộng. Thay vào đó, Triều Tiên đã báo cáo số lượng người bị sốt hàng ngày, con số này đã lên đến khoảng 4,77 triệu người, trong tổng dân số khoảng 25 triệu người của Triều Tiên. Nhưng đất nước đã không báo cáo những trường hợp như vậy kể từ ngày 29 tháng 7.